form mới rồi quý vị ạ Và bây giờ thì xin phép quý khách hàng tôi ờ, quay một vòng quanh xe Đấy, ờ, quay thật kỹ chiếc xe Isuzu bán tải này cho quý khách hàng theo dõi ấy chúng ta thấy là nó có một cái màu à, mận chín rất là đẹp rất là trẻ trung quý vị nhá và cũng rất là hiện đại luôn đấy nó rất là sang trọng và chủ nhân người ta cũng đã độ thêm bộ La răng đúc thể thao nhìn rất là hầm hố, rất là đẹp nhưng cái cỡ lớp của nó thì vẫn theo đăng kiểm nha quý vị nhá, cho nên quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy, cái bộ la răng này thì khá là đắt tiền và nó tôn thêm cái vẻ à, à, hầm hố cho chiếc xe này quý vị ạ. Đấy. Và cái thân vỏ của chiếc xe này thì còn rất là đẹp luôn quý vị, rất là mọng, sơn của nó thì rất là bóng bẩy. Và chúng tôi luôn cam kết với quý khách hàng là chiếc xe này là một chiếc xe nguyên bản Từ A đến Z không có một lỗi nhỏ quý vị nhé Không đâm đụng, không ngập nước Nội ngoại thất còn rất là đẹp luôn Các cái à, đường chỉ chạy xung quanh xe Đấy chúng ta thấy à, còn rất là căng luôn Rất là sắc nét luôn quý vị Và chủ nữ người ta sử dụng chủ yếu là À, đi kinh đi làm ăn kinh doanh ký kết hợp đồng thôi chứ cái chiếc xe này cũng chưa chở cái gì đâu quý vị ạ đấy tí nữa thì tôi quay cái phần thùng xe thì quý à, khách hàng chúng ta sẽ thấy được cái độ mới của chiếc xe này nó như thế nào nhá đây chúng ta thấy rằng là đây thân vỏ của nó còn rất là bóng bẩy luôn quý vị đấy một chiếc xe bán tải siêu tiết kiệm nhiên liệu nha quý vị nhá và nó còn mang cái hộp số tự động nữa quý vị nhá đấy đi rất là bốc luôn máy 3.0 nhưng nhiên liệu của nó chỉ tiêu tốn vào khoảng từ 6 cho đến 8 lít dầu trên 100 km thôi nha quý vị nhá. Thông thường của nó là khoảng 7 lít dầu trên 100 km. Đấy và chúng tôi đã test nhiên liệu của chiếc xe này trên khắp các cái chặng đường rồi. Đấy, chúng ta sử dụng chiếc xe này để đi công vụ cho nên tôi đã thấy cái nhiên liệu của chiếc xe này rất là ít luôn quý vị. Đấy, nhiên liệu của nó chỉ rơi trong khoảng từ 6 cho đến 8 lít dầu trên 100 km với cái động cơ 3.0 rất là mạnh mẽ nha quý vị nhá đấy và hộp số là hộp số tự động luôn chạy rất là bốc không có độ trễ luôn quý vị đấy phải động cơ như vậy thì nó mới kéo được chiếc xe như thế này quý vị ạ đấy, chứ còn những cái động cơ mà 2.4 hay là 2.7 thì à, để kéo một cái chiếc xe to bề thế như thế này thì à, không hiệu quả lắm quý vị đấy vâng và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc xe Isuzu à, Một thương hiệu đến từ Nhật Bản Dòng xe pick up bán tải quý vị nhá Đấy, nhìn rất là sang trọng luôn Chúng ta đi 5 người và còn chở được rất là nhiều hàng ở phía sau nữa Đấy, điều hòa thì mát lạnh luôn Đấy, và bây giờ thì xin phép quý khách hàng à, Tôi đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này cho quý vị và các bạn theo dõi Đấy, có như thế nào thì tôi miêu tả đúng thực tế như vậy quý vị nhá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 và khi vào tên chính chủ của mình vào thời điểm này thì chiếc xe sedan này sẽ là chiếc xe như các cái dòng xe à, 5 chỗ ngồi đấy không có à, à, niên hạn sử dụng nữa đấy chúng ta đi nộp thuế và chúng ta vào tên trong buổi sáng thôi và chiếc xe này là chiếc xe chúng ta sẽ không có niên hạn sử dụng nhé chúng ta sử dụng mãi luôn đấy đấy là cái à, luật mới hiện nay đó, vâng, áp dụng cho những chiếc xe bán tải đăng ký mới đấy chỉ hết độ vài triệu nữa thôi là chúng ta cũng có thể là à, sang tiền chính chủ của mình rồi đấy trước hết thì tôi đi vào cái à, phần cabo phía trước đây chúng ta thấy nước sơn của nó còn còn rất là đẹp luôn với cái màu vận chín này thì nó rất là hiện đại đúng không quý khách đấy không như là màu trắng hay là không như là màu à, bạc Đấy, cái, những cái màu đấy chúng ta đi công trường công trình thì nó rất là bẩn luôn nhưng cái màu này thì lúc nào nó cũng rất là sạch sẽ đấy cái phần cabo phía trước của nó đây nước sơn còn rất là bóng luôn quý vị và hai cụm đèn pha phía trước đây chúng ta thấy còn rất là trong đấy và cũng đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá rất là trong rất là mới luôn nhá không có dấu hiệu gì của nứt vỡ hay bị hoen ố bạc màu đây quý vị nhá đây cái cụm đèn pha bên lái cũng vậy rất là trong luôn quý vị đấy như như mới tinh luôn quý vị cái cụm đèn phía dưới này đấy đèn gầm phía dưới này chợ sáng và ban đêm cũng rất là đẹp đấy cái cabo phía trước đây chúng ta thấy rằng là cũng còn rất là đẹp luôn rất là khớp khít không bị nứt vỡ gì đâu quý vị đấy và biểu tượng Isuzu đấy một thương hiệu có thể nói là ừ, khá nổi tiếng về độ bền bỉ của động cơ và rất nhiều hãng ừ, người ta sử dụng động cơ máy dầu của Isuzu nhá quý vị nhá đấy một thương hiệu đến từ Nhật Bản và đứng đầu trong phân khúc À, máy dầu luôn đấy về cái độ tiết kiệm nhiên liệu đấy có một cái cuộc thi về à, tổ chức về à, chạy tiết kiệm nhiên liệu trên một cung đường ấy thì Isuzu dẫn đầu luôn quý vị nhá về cái tiết kiệm nhiên liệu đấy không có hãng nào có thể sánh khỏi uh, Isuzu được đấy nhiên liệu tiêu hao cực ít luôn có thể nói là ít nhất trong các dòng xe bán tải ít nhất trong các dòng xe máy dầu 7 chỗ không có chiếc xe nào có thể nhiên liệu ít hơn được và cái dáng vẻ của nó thì cũng rất là hầm hố luôn với hơn 200 triệu để mua một chiếc xe bán tải mà lại hộp số tự động nữa thì đây không phải là lựa chọn có thể tốt hơn được đây là sự lựa sự lựa chọn tốt nhất luôn quý vị ạ đấy rất là hầm hố luôn đèn phanh trên cao kia cụm đèn ờ, hậu phía sau đây cũng còn rất là mới đó là thương hiệu Isuzu D-Max đấy và chủ nhân người ta cũng độ hai cái ống bô ở phía sau này nhìn rất là hợp hố luôn quý vị đấy cụm đèn hậu phía sau đây cũng còn rất là sáng luôn lòng thùng thì chưa chở một cái gì bao giờ nhá đấy, cái phần lót cao su phía trong vẫn còn mới tinh luôn quý vị ạ chưa bị dập vỡ một tí nào cả và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe bây giờ thì tôi đi à, và phần chi tiết của chiếc xe này nhá rồi những chiếc xe 7 chỗ hay những cái xe pick up bán tải chúng ta phải để ý vào các cái đầu sắt xi này này đấy Người vẫn còn vuông đét luôn Các lỗ bấm kia vẫn còn vuông đét luôn Vẫn còn tròn xe kia đúng không quý vị Khoang lốp đây Vẫn còn xanh lét luôn Chủ là chủ nữ sử dụng Đấy Đây Đấy chúng ta thấy sắt xi của nó kia Vẫn còn xanh lét Vẫn còn vuông đét luôn quý vị nhá Đấy Không có dấu hiệu bị à, à, đâm va ở đây quý vị Đây và quả lốp phía trước đây chúng ta thấy còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta phải đi hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc thay lốp và chủ nhân người ta cũng đã độ một cái bộ la răng à, thể thao ở đây nhìn rất là hố tôn lên cái vẻ đẹp của chiếc xe này rất là nhiều luôn ba ga bệ bước đầy đủ hết quý vị nhá tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau đây đây chúng ta thấy các cái chassis của nó đây vẫn còn thẳng tắp vuông đét xanh lét đấy các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xoe luôn khoang lốp thì sáng choang không có dấu hiệu gì của sự mòn mục cả ở đây người ta không đi công trường người ta chỉ đi ký kết hợp đồng thôi đây và cái quả lốp phía sau này chúng ta cũng phải đi được một năm rưỡi nữa chúng ta mới nghĩ đến việc chúng ta phải thay lốp nhá đấy và cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá là đẹp luôn gầm cao đấy máy khỏe đấy là cái đặc trưng của cái xe này vâng nếu quý vị và các bạn quan tâm thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like một lượt chia sẻ để giới thiệu cho rất nhiều các khách hàng các cái khách hàng khác được biết đến các cái sản phẩm của chúng tôi hoặc đăng ký vào kênh bán hàng của chúng tôi để và bấm vào nút chuông để liên tục liên tục cập nhật những cái sản phẩm mới nhất mà chúng tôi cập nhật hàng ngày nha quý vị nhá. Đây chúng ta thấy đây cái khoang lốp à, phía trước bên phụ đây, sắt xi của nó kia. Đấy các cái đầu sắt xi đây, phía trước đây vẫn còn vuông đét luôn, xanh lét luôn quý vị. Đấy đi mua xe bán tải hay là đi mua xe 7 chỗ, chúng ta phải lưu ý ở những khu vực này Đấy, sắt xi là cái à, chính để à, đỡ cái à, phần vỏ xe đấy đấy đây cái lốp trước bên à, phụ đây còn mới tinh luôn hai năm nữa nhá chúng ta cũng mới phải thay cái mặt la răng của nó đây đấy rất là đẹp luôn quý vị rất là hầm hố rất là thể thao nhá đấy và bây giờ là cái khoang lốp phía sau bên phụ đây sắt xi của nó đây khoang lốp đây đấy vẫn còn xanh lét luôn quý vị đấy chúng ta thấy là như vậy sắt xi thì vuông đấy xanh lét thẳng tắp không có dấu hiệu gì của sự à, bị hàn vá đấy hay là động chạm cơ khí ở đây quý vị nhá đây và cái quả lốp phía sau đây cũng còn khá là gai sần phải năm rưỡi nữa chúng ta phải thay lốp mặt la răng của nó đây cũng còn rất là đẹp và toàn là lốp đun lốp thôi nhá là lốp rất là à, tốt đấy đấy và bây giờ thì xin phép quý khách hàng tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Isuzu D-Max Đây chúng ta thấy là cái nội thất bên trong của nó thì lại cũng rất là hiện đại luôn Hộp số tự động đây Đấy Đi rất là bốc Không có độ trễ luôn Đấy tiết, tiết kiệm nhiên liệu Đây cái mặt tắp lô của nó còn như mới tinh luôn quý vị Đây Đã lên form mới rồi cho nên là cái à, Mặt ga lăng Đấy Của vô lăng Chúng ta thấy Đã rất là đẹp rồi và chúng thấy là nó còn rất là mới luôn đấy rất là bóng đúng không ạ không có cái gì rất là sần luôn quý vị đấy, không có dấu hiệu gì của bị mờ hay là bị à, bạc màu ở đây quý vị nhá đấy và chìa khóa điện theo xe đấy hộp số là hộp số tự động các con số vẫn còn rõ nét và chủ nhân người ta đã độ à, nội thất vân gỗ rồi nhìn rất là đẹp rất là sang trọng đấy cái, cái phần nhựa tắp lô phía trước đây hai tư khí cho hàng ghế phía trước nha quý vị nhá đấy đấy chúng thấy nhựa của nó còn rất là sáng rất là sần luôn quý vị đấy và ghế là ghế hàng ghế thứ nhất đây rất là đẹp nội thất của nó nhìn rất là hiện đại rất là ấm cúng luôn quý vị da là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy còn rất là căng rất là mới không có dấu hiệu gì của sự bị rách vá ở đây quý vị đấy chúng thấy đây các con ốc này đây chưa một lần đụng chạm cờ lên mà lết các cái chốt cửa ở đây còn vẫn còn vàng ươm luôn quý vị nhá đấy chúng thấy là như vậy rất là đẹp luôn đấy kể cả các cái con dấu sơn của nhà sản xuất kia vẫn còn nguyên bản luôn đấy cái mặt tắp đi đây chúng ta thấy nhựa của nó còn sần nguyên quý vị đấy da là da xịn của nhà sản xuất rất là đẹp luôn biểu tượng Isuzu đấy, và các cái phím bấm lên xuống kia còn rất là nét luôn không bị bạc đấy cái phần nhựa phía dưới đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng nha quý vị nhá đấy cam kết cứ khách hàng là chưa đâm đụng đấy không một lần đâm đụng ngập nước hay chạy dịch vụ gì cả ở đây người ta chủ yếu đi ký kết hợp đồng thôi nha quý vị nhá đấy và tiếp theo nữa là cái cánh à, cửa sau bên phụ đây chúng ta thấy là còn rất là đẹp luôn rất là sần luôn cái phần nhựa phía dưới đây đấy, ngồi bên trong nội thất của chiếc xe này không khác gì Fortuner đấy, hay là các cái xe đắt tiền khác Đấy, mặc dù chỉ là xe bán tải thôi nhưng mà chúng ta thấy là nó rất là sang trọng luôn nội thất vân gỗ chủ nhân người ta đầu tư rất là nhiều luôn à, các cánh cửa này cũng thế còn nguyên bản luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì sự đâm đụng hay là bị à, đây đấy chúng thấy là như vậy kể cả phần phía dưới này là cái phần hay tiếp xúc với nước đây chúng ta thấy là nó cũng vẫn còn nguyên luôn hàng ghế thứ hai đây đấy và xe này là là xe ba màn hình theo xe nha quý vị nhá đây hai màn hình à, tựa đầu đây đấy để cho hành khách hàng ghế thứ hai à, ngồi xem đây ba màn hình nhá quý vị nhá và màn hình này là màn hình JVC nhá màn hình theo xe từ đầu nhá chúng ta nhá đấy chúng ta thấy là như vậy màn hình hãng đấy đấy quý vị nhá đấy các cái đây tay phanh đây chúng ta thấy còn rất là sần luôn các cái hộp tì tay đây đấy nhựa nhựa của nó còn sần nguyên nha quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy trần đây ấy còn sáng trưng luôn nhá đi công trường công trình nhiều mà những cái xe công trường công trình nhiều thì chúng thấy là trần của nó vàng khè rồi đấy những chiếc xe này chúng ta thấy đây kể cả nhìn cái mặt tắp lô này chúng ta thấy là cũng còn rất là sáng luôn quý vị rất là đẹp nội thất rất là à, hiện đại luôn quý vị đấy tiếp theo nữa là à, tôi đi vào à, cái phần quay nội thất từ phía bên lái nhé quý vị nhé đây chúng ta thấy là đây cái mặt vô lăng của nó kia còn rất là đẹp luôn nhé quý vị nhá túi khí luôn đấy đây cái tắp bi cửa bên lái đây các phím bấm kia còn rất là rõ ràng nội thất vân gỗ rất là hợp lý đấy chúng thấy nhựa của nó đây đấy còn sần nguyên và rất là sáng nha quý vị nhá đấy cái phần phía dưới này cũng vậy các cái cánh cửa này cũng còn nguyên zin luôn quý vị đấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng luôn quý vị này kể cả cái phần phía dưới này là phần hai tiếp xúc với nước này là nó cũng còn nguyên luôn đấy đi nhiều hay đi ít chúng ta nhìn vào cái chân phanh chân ga kia thì biết nhé quý vị nhá đấy còn rất là đẹp luôn quý vị đấy đấy trần rất là sáng luôn quý vị đấy, đấy và tôi đã quay rất là chi tiết để quý khách hàng à, và các ừ, theo dõi rồi đấy đây cái cánh cửa sau bên lái đây quý vị đấy các cái nhựa tabi của nó đây da tabi vẫn còn nguyên luôn đấy rất là đẹp biểu tượng Isuzu đấy nhựa thì còn rất là sần và rất là sáng luôn quý vị kể cả các cái bậc lên xuống này chúng ta thấy còn rất là sáng luôn đấy hàng ghế phía sau đây là da xịn da nguyên bản của nhà sản xuất luôn quý vị nhé đây và các cánh cửa phía sau này đây cũng còn nguyên luôn không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng hay là bị à, đấy các cái hốc cửa đây đấy còn nguyên luôn nha quý vị nhá đấy, rất là kỹ cho quý vị rồi đúng không ạ và tiện đây thì tôi quay luôn cả gầm nhá quý vị nhá đấy đây gầm của nó đây ấy sắt xì rất là dày đấy rất là sáng luôn nha chúng nha không có dấu hiệu gì của sự mọt mục của đây nhá quý vị nhá đấy gầm của nó đây đấy tôi quay sâu vào bên trong một tí đấy rất là sáng nha không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá và sắt xi của chiếc xe này thì còn quá là đẹp luôn quý vị đấy rất là dày luôn quý vị đấy bây giờ thì tôi đến à, cái à, lòng thùng nhá quay cái lòng thùng này chúng ta mới thấy được chất xe của cái, cái con xe này ta chưa chở cái gì bao giờ hết đây đấy chúng ta thấy là đây lòng thùng này tôi cũng chưa rửa đâu tôi chỉ mới rửa bên ngoài thôi đây chúng ta thấy cái phần lót thùng của nó đây không có gì dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay là bị gì à, cao su bị vỡ ở đây quý vị nhá đây đấy lòng thùng của nó chưa hầu như là chưa chở cái gì bao giờ vẫn còn mới nguyên đấy chúng ta thấy là như vậy đây đấy để tôi chưa rửa rửa lên nó đen nhánh nó đẹp lắm cơ đấy chúng ta thấy là như vậy đấy lòng thùng của nó rất là đẹp luôn quý vị đấy chủ nhân người ta chủ yếu là dùng đi ký kết hợp đồng thôi chứ thì ta không có chở cái gì cả cho nên là đấy còn rất là đẹp quý vị đấy và bây giờ thì tôi đi vào cái khoang động cơ của chiếc xe này nhé quý vị nhé. nhưng mà trước khi đi vào khoang động cơ thì tôi xin phép được nổ máy đấy Đấy, máy của nó đây Ngồi trong rất là êm luôn Không có độ ồn gì cả Đấy, đi thì rất là bốc luôn Ngồi trong êm như máy xăng luôn Máy nó còn nó nổ cũng rất là êm êm nha quý vị nhá đấy nhạc thì rất là hay đúng không ạ chúng tôi có 5 phút để nghe nhạc đấy loa super bass đầy đủ hết quý vị đấy cảm biến lùi màn hình camera lùi rồi là loa super bass đây loa super bass ở gầm ghế này tôi quay luôn cho quý vị xem đấy máy thì đang nổ nha quý vị nhá đây đây chủ nhân người ta độ thêm cái loa super bass ở phía gầm ghế này rồi nghe nhạc rất là hay đấy máy nổ thì rất là êm luôn chúng ta ngồi ở trong uh, cái khoang máy này để uh, nghe nhạc rồi nghe cái tiếng máy một tí đây động cơ của nó thì cái đồng hồ tua máy nó đang nằm ở 800 vòng trên một phút đã là đạt chuẩn lắm rồi quý vị nhá đấy và nghe nhạc rất là hay luôn quý vị Đấy, bây giờ thì tôi đi vào cái khoang động cơ của chiếc xe này Đấy Vâng quý vị và các bạn đang theo dõi à, Chúng tôi giới thiệu một chiếc xe Isuzu D-Max à, Dòng xe Là dòng xe bán tải Pick up Đấy, Một thương hiệu đến từ Isuzu của Nhật Bản Và vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu rất là kỹ Cho quý khách hàng về cái hình dáng bên ngoài Các cái khoang lốp gầm xe nội thất bên trong đấy và bây giờ thì tôi xin phép được uh, quay vào cái phần khoang máy của chiếc xe này nhá đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng cả đây đấy cabo cabo của nó đây keo chỉ nguyên bản nhá đấy các cái cánh cửa thì nó chỉ có keo chỉ ở phía dưới gầm thôi còn các cái mép là nó không đây chúng ta thấy là các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xoe đây các cái đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên luôn tem của nhà sản xuất đây đấy chúng ta thấy đây các cái lỗ bấm đây còn tròn xe luôn keo chỉ zin đây các quý vị nhá đấy đấy là như vậy hai bên má đây tem của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên bản đấy tất cả mọi cái đây dàn phía trước đây các cái lỗ bấm đây quý vị đấy tròn xe luôn như quý vị nhá tem của nhà sản xuất đây đấy các cái dàn này chúng ta thấy rằng là còn căng đét luôn không có dấu hiệu gì của sự tâm dụng ở đây quý vị đấy đây, vâng, hai bên má của con máy đây má bên phụ đây nó có dấu hiệu của sự cân đối phần nỉ của nó đây phần nguyên bản đây đấy và máy thì cô ron luôn nha quý vị nhá rất là sáng đang nổ đấy quý vị nhá à, động cơ là động cơ itech e rồi nha quý vị nhá động cơ à, điện rồi đấy à, tiết kiệm nhiên liệu và đi rất là bốc luôn quý vị đấy đây chúng ta thấy rất là sáng nha quý vị nhá đấy và chúng tôi đã test nhiên liệu của cái xe này rồi nó chỉ rơi vào cho khoảng từ 6 cho đến 8 lít dầu trên 100 km thôi chúng ta thoải mái đi nhá đây con thấy đấy rất là sáng luôn đấy, các con ốc này đây lên đây đấy các con ốc này các bạn một lần đầu chạm vào lên mỏ lết gì đâu đây. đấy đấy thấy là như vậy đây còn rất là xịn video của rất là đẹp luôn máy thì khô ron luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì à, đấy, rất là đẹp luôn quý vị đấy. máy thì rất là êm luôn vâng kính chào quý khách vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ chiếc xe Isuzu D-Max bán tải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 đấy chúng ta thấy là nước sơn của nó còn rất là bóng bẩy luôn đấy nó có một cái màu mận chín màu cà phê đấy rất là đẹp luôn rất là hiện đại nha quý vị nha, đấy chúng ta đi công trường hay là đi công trình mà chúng ta sử dụng cái màu này nó rất là sạch luôn đấy chủ nhân người ta đã độ cái bộ la răng thể thao kia rồi đấy nhìn rất là hầm hố rất là đẹp luôn nhưng vẫn đúng cỡ lốp nha quý vị nha, đúng cỡ lốp theo đăng kiểm đấy máy của nó vẫn đang nổ đấy quý vị cụm đèn pha phía trước thì rất là sáng nội thất bên trong đây đấy chúng ta thấy đây nội thất bên trong táp đi đây đấy táp đi của nó đây nội thất đã được độ vần gỗ rồi nhìn rất là hợp lý đây hàng ghế phía trước đây ghế da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá cái táp đi cửa phía trước bên phụ đây quý vị đấy nhìn rất nhựa rất là sần rất là sáng đấy đây đấy chúng ta thấy các cánh cửa này còn zin luôn nhá theo xe luôn đấy quý vị đây tiếp theo là nội thất bên trong đấy điều hòa thì mát lạnh luôn ba màn hình giải trí nha quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy đấy cái tắp đi cửa đây đấy bên phụ đây đấy còn rất là đẹp luôn nhá rất là sần rất là sáng luôn đấy tiếp theo nữa là cái cánh cửa bên lái <clears throat> đây chúng ta thấy đây còn rất là sáng luôn quý vị đấy các cái phím bấm lên xuống đây còn rất là rõ nét luôn mặt vô lăng đây còn sần nguyên không bị mờ mòn mờ ở đây quý vị nhá đấy chúng ta thấy như vậy rất là đẹp đấy